Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV Nhận định nhanh kết quả tỷ số kèo chấp Vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 11 sẽ diễn ra cuộc đội sức giữa Hàn Quốc và Ghana ở bảng H Hàn Quốc chơi khá tốt ở lượt trận ra quân khi cầm hòa được với Uruguay Với trận hòa trên, Son Heung Min và đồng đội khá tự tin trong trận đấu này Cả hai đội có lối chơi khá giống nhau là phòng ngự phản công đây sẽ là trận đấu khá hấp dẫn với những pha phản công của hai đội. Trong trận này, Hàn Quốc chỉ cần kiếm một điểm để có cơ hội lọt vào vòng trong. Vì thế mà tuyển Hàn Quốc không việc gì phải vội vã. Họ sẽ nhập cuộc một cách từ từ, với kiểu rình rập chờ cơ hội. Tuy nhiên, xét về lối chơi của Hàn Quốc, Hàn Quốc hoàn toàn nhỉnh hơn một chút. Cho nên, người chơi có thể đặt niềm tin vào Son Heung-min cùng đồng đội. Bên kia sân, Ghana là đội bóng sốt ruột hơn bởi họ chưa có điểm nào. Nhưng nếu cứ tấn công thì sẽ tạo điều kiện cho Hàn Quốc. Hàng phòng ngự với ba bàn thua trong trận gặp Bồ Đồ Nha là điều Ghana cần cải thiện. Nhưng ngược lại, hàng công của Ghana thực sự đáng gờm. Họ đã có hai bàn thắng trước Bồ Đồ Nha là đội bóng mạnh nhất bảng. Trận này Ghana gặp Hàn Quốc được coi là nhẹ nhàng hơn. Vì thế mà tuyển Ghana hạ quyết tâm sẽ đánh bại Hàn Quốc để có 3 điểm đầu tiên trong bảng H. Tôi hy vọng sẽ tiến xa hơn. xác suất thắng của Hàn Quốc là 37%, Ghana là 32%, Hòa 31%, tỷ số 1-0 cho Hàn Quốc, tài xỉu hai trái. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để xem video tiếp theo. Xin chào các bạn.